go, go. Yeah, yeah, so Becky. Hindi ba lang? Hindi ah. Ay, hindi. Yusuf, apa yang mana buka? Yeah, yeah. ዩቲንም ዳዳ ፉፓ መለም ዩቲም ጎይ የካላ ዚገ ኪዳ ሁናን ኩምቦ ina wayin ini yau ina wayin funan ba wani gida da fuhanan kuli funan do mbawa pera pelle fubono rapelle wome la ba muy wolgo la kam men yidiri la ma kolon la ma koloni kardon wum na be te so de di ko nu dugo tan ngone la fo baw gaz butelle ni kahrolle ko me la iphone paal la won scooter ne sa have ben yidiri kala wa san ko mien ay dun ko ba yidiri yabari en kelto ya an wali te na yi kemia ah na li ko wa jinga wa ah yel kabe mm. okay Si tu l'anime iPhone, il y a une connexion, vous voyez Bon, Ok, merci.